Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ờ, mới nhận được cái ờ, email của Google ờ, về cái thay đổi quan trọng về chính sách đối với bộ nhớ trong tài khoản Google. Thực ra là mình nhận được đấy là khá lâu rồi từ tháng 12 năm 2020 cơ. Nhưng bây giờ mình mới đọc thì sẵn đây thì mình sẽ làm luôn video nói luôn về cái thay đổi quan trọng của chính sách này đối với bộ nhớ thì bộ nhớ của Google thì nó sẽ bao gồm những cái như là Gmail, Google Drive và Google Photos vân vân những cái đấy thì à, cụ thể là như thế nào thì uh, mình sẽ đọc cái cái bản uh, thay đổi quan trọng này nhé nội dung tóm tắt thì nó còn sẽ như thế này là nó có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 và nếu bạn không hoạt động trong vòng 2 năm 24 tháng trên Gmail, Drive hoặc Photos thì chúng tôi có thể xóa nội dung trong các sản phẩm mà bạn không hoạt động. Đấy. Thành viên Google One vẫn còn hạn mức bộ nhớ và ở trạng thái tốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này về tài khoản không hoạt động. Nếu bạn vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm thì chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn trên toàn Gmail, Drive và Photos. Thì à, nó sẽ như thế này, nghĩa là tài khoản Google Drive của các bạn có 15 ghi ờ, được Google cho sẵn ấy, được để lưu trữ dữ liệu ấy thì nếu chúng ta vượt quá 15 ghi này hoặc không ờ, hoạt động cái ờ, cái email uh, cái cái tài khoản Google Drive trong 2 năm thì Google Drive Google sẽ xóa chính xác là sẽ xóa hoàn toàn có thể xóa hoàn toàn cái cái nội dung của các bạn nghĩa là xóa hoàn toàn dữ liệu của các bạn ở trên Google Drive, Photo vân vân thì à, tuy nhiên thì nếu gần gần đến ngày xóa dữ liệu ấy, thì Google sẽ thông báo cho các bạn trước là là ví dụ tài khoản này đã sắp bị xóa hoặc là hoặc là đã quá lâu bạn chưa đăng nhập ấy thì nó sẽ thông báo này đây, à, đây này sau ngày 1 tháng 6 năm 2021 nếu bạn không hoạt động hoặc vượt quá hạn vụ nhớ chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc và thông báo trước qua email cũng như trước khi xóa bất kỳ nội dung nào nghĩa là từ trước đến nay ấy, nghĩa là từ trước đến nay thì chúng ta đã sử dụng uh, miễn phí đúng không đã sử dụng uh, miễn phí cái uh, dung lượng lưu trữ 15 GB của Google Drive thì, thì tuy nhiên thì uh, hồi trước là được lưu trữ vĩnh viễn đúng không thì bây giờ chỉ được lưu trữ trong 2 năm thôi thì uh, nếu chúng ta không hoạt động trong 2 năm họ sẽ xóa hết dữ liệu trong Google Drive của chúng ta luôn cái cái email này sẽ trả lời uh, cho các bạn cái câu hỏi đó là dữ liệu ở trên Google Drive có bị à, mất hay không à, có nó sẽ có bị mất hay không thì câu trả lời sẽ là có chứ các bạn có có khi các bạn không hoạt động trong vòng 2 năm đây nếu các bạn không hoạt động trong vòng 2 năm 24 tháng đấy thì họ sẽ có thể xóa nội dung của chúng ta còn nếu chúng ta cứ hoạt động thì chúng ta sẽ lưu trữ vĩnh viễn các bạn nhé với những các bạn có rất nhiều tài khoản phụ à, ví dụ như mình đi mình cũng có khá nhiều tài khoản phụ mình lưu trữ à, để mình lưu trữ dữ liệu mà thì à, cách để các bạn kiểm soát đó là bắt buộc các bạn phải đăng nhập trong vòng 2 năm nghĩa là trong 2 năm thì các bạn bắt buộc phải đăng nhập những cái à, tài khoản mà các bạn đang có nếu không thì à, dữ liệu trên đấy các bạn sẽ mất thôi không không làm cách nào được đấy. thì trước trước đây là à, chúng ta được à, lưu trữ vĩnh viễn nhưng nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải đăng nhập trong 2 năm ok thì cụ thể là cái ờ, cái ờ, cái Gmail thay đổi cái thay đổi quan trọng về chính sách đó là cái nghĩa là các bạn không hoạt động trong 2 năm thì nó sẽ mất dữ liệu thế thôi ok thì uh, sau khi uh, đọc được cái email đấy thì các bạn uh, hãy đăng nhập tất cả những cái tài khoản mà các bạn đang có thì các bạn duy trì nó hoạt động thường xuyên chứ đừng để nó ở trong góc lâu quá thì nó sẽ bị uh, mất dữ liệu nhé ok thì cảm ơn các bạn đã xem video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo